Chào mừng các bạn đến với kênh của Lê Thắng Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay Tôi ờ, xin giới thiệu các bạn một mẫu đồng hồ cơ automatic với thương hiệu là Olympia Pianus Một uh, chiếc đồng hồ chính hãng rất là sang và đẳng cấp uh, Ở van tim ở góc 9 giờ uh, Máy automatic Ở trên uh, kim của nó thì có phần uh, giả dạ quang Cái vạch trắng chính là phần dạ quang Về thiết kế thì nó mang phong cách của dòng uh, doanh nhân Rất là sang và đẳng cấp với thiết kế vỏ và dây bằng à, thép 316L là một dạng à, inox cao cấp chuyên lắp cho các dòng đồng hồ cao cấp à, sở hữu kính sapphire chống xước và chống nước các bạn có thể đeo tắm giặt rửa tay đi mưa thoải mái <coughs> về size mặt mình sẽ đo luôn size mặt của nó là 3940 mm là top size tiêu chuẩn dành cho nam giới rồi rất là dễ đeo ok chưa nào mình sẽ phóng to cái bộ máy của nó lên cho các bạn nhìn rõ về chi tiết bên trong nhé phần à, lộ máy góc 9 à, giờ này nó được ví như là trái tim của đồng hồ cho các bạn có thể ngắm nhìn được à, từng nhịp đập luôn của thời gian rất là tuyệt vời mặt đồng hồ thì nó đánh thành các cái đường vân rất là đẹp đẳng cấp luôn đấy ạ okay. <clears throat> bây giờ chúng ta sẽ đi à, tổng thể về cái chiếc à, đồng hồ này vỏ của nó thì à, bằng uh, in ốc thép 36L mã APB vàng 18K sáng và sang ok chưa nào tôi sẽ bóc nó ra để cho các bạn ngắm nhìn luôn ở trên khóa của nó thì có dập nổi logo OP Ờ, núm của nó cũng có các bạn thấy chưa bấm đây thì nó sẽ mở khóa ra bây giờ chúng ta sẽ đi uh, chi tiết về bộ máy của nó ở đây nó ghi là water resist có nghĩa là chống nước sapphire là sở hữu kính sapphire automatic đây là bộ máy của nó dòng này là máy Seiko quay điện thoại lấy nét chậm quá mã của nó là 99016 AM ok chưa nào đợi chúng tôi lấy nét dòng máy Seiko NH38A 24 có nghĩa là 24 chân kính ok chưa à, mình sẽ hướng dẫn qua với các bạn cách à, chỉnh giờ của cái này một chút với à, cái mẫu này thì núm của nó có gen đây cái núm ở giữa này, này nó có gen các bạn hãy vặn ngược chiều kim đồng hồ ra cho nó đẩy cái gen ra ok chưa đấy sau khi nó đẩy gen ra thì nó sẽ hở như này ok chưa và sau đó các bạn à, để nguyên như thế này á các bạn xoay theo chiều kim đồng hồ để nguyên như thế này các bạn xoay theo chiều kim đồng hồ thì các bạn sẽ lên được cót nó có chế độ cót tay mà chế độ có tay khi mà mình không đeo mà muốn nó chạy thì mình sẽ lên cót còn trong trường hợp mà mình đeo lên tay thì cái bánh đà phía sau này nó sẽ tự động lên cót rồi nên là gọi là automatic đấy mình sẽ lên có tay cho nó khi mà mình không đeo ok chưa còn ờ, các bạn rút thêm một nấc nữa là rút hai nấc ấy các bạn sẽ chỉnh được giờ đấy cứ rút ra chỉnh được giờ thôi cái này hiện tại đang chuẩn giờ rồi ok chưa nào đấy rút ra hai nấc sau đó xoay theo chiều kim đồng hồ đấy nhớ xoay theo chiều kim đồng hồ chuẩn chưa xoay rất là êm tại vì nó là hàng chính hãng nên là cảm giác khi xoay nó rất là êm tay Đấy, sau khi mà chỉnh xong đó thì à, đây xoay tiếp thêm vòng nữa sau khi mà chỉnh xong thì các bạn núm ở giữa này các bạn đóng hết vào cho mình đấy các bạn vừa ấn và vừa xoay vào theo chiều kim nhớ là vừa ấn vừa xoay vào cho nó hết gen nha đấy đấy lúc nào mà nó phải đóng khít như này thì có nghĩa là nó đã đóng hết gen rồi thì bây giờ các bạn có thể uh, dùng nước bình thường ok chưa nào rất tuyệt vời khả năng chống nước của nó thì rất tuyệt vời các bạn có thể tắm giặt rửa tay mưa thoải mái luôn à, nó là hàng chính hãng à, một bộ sản phẩm của nó thì bao gồm có hộp à, hãng của nó đây và một cuốn sổ bảo hành quốc tế ở cuốn sổ của này thì nó sẽ ghi à, thông số bằng à, à, chữ bằng tiếng Anh và bằng tiếng Trung đó là hai thứ tiếng mà được nhiều người sử dụng nhất trên thế giới hiện nay ở đây thì nó trong đây nó có ghi cái địa chỉ bảo hành quốc tế ở Việt Nam là 31 Đinh Tiên Hoàng đây là nhà phân phối Trường Hoan cũng là nhà phân phối độc quyền cái thương hiệu OP này tại Việt Nam chính vì vậy mà cho dù bạn mua đồng hồ OP ở bất kỳ một cái đại lý nào trên toàn lãnh thổ Việt Nam thì đồng nghĩa với việc là nó xuất thân xuất nguồn từ cái nhà phân phối Trường Hoan này mà ra cả ok chưa nào à, mình thì ờ, mình ở Hà Nội <clears throat> khu đô thị Tân Tây Đô Đan Phượng À, đối với những bạn ở Hà Nội có thể qua trực tiếp để xem và lấy à, đồng hồ còn đối với những bạn ở xa thì bên mình sẽ giao tận nhà trên toàn quốc các bạn nhận đồng hồ được mở ra xem đúng mẫu với lấy và thanh toán tiền ok chưa nào số của mình đó là 0912 68 1586 phương châm của mình đó là bán để à, khách giới thiệu khách như vậy thì nó mới bền vững được khách hàng của mình thì có hầu hết ở 63 tỉnh thành trên cả nước từ Bắc vào Nam tỉnh nào bên mình cũng có hết các bạn có thể vào phần cảm nhận của khách hàng á, để xem mọi người đã từng mua đã từng sử dụng nói về bên mình như thế nào đồng thời cũng đóng góp cho mình những cảm nhận của các bạn ở đó đó chính là cái nguồn động lực rất là to lớn giúp cho bên mình ngày càng hoàn thiện và phục vụ khách hàng gần xa ngày một tốt hơn nữa đừng quên theo dõi mình để xem những mẫu đồng hồ tuyệt vời những video tiếp theo với mỗi một cái bài viết mình đăng lên trên uh, Facebook thì à, ở cuối bài viết bao giờ mình cũng sẽ để một cái link gọi là link kênh YouTube đấy là nơi mình up những mẫu đồng hồ tuyệt vời nhất lên các bạn có thể vào đấy xem và chọn cho mình những mẫu đồng hồ ưng ý Ờ, còn bây giờ thì ờ, xin chào thân ái và quyết thắng